okay. à, xin chào mọi người à, mình sẽ tiếp tục với bài thứ hai nha mọi người à, cô cũng chào các con tham gia khóa học luyện chữ online nha à, thì ở bài 2 mình sẽ à, luyện nhóm chữ thứ nhất à, bao gồm y u ư t b y dài n m r s à, à mình bắt đầu mọi người à, đầu tiên mình sẽ à, viết âm y trước à, âm y điểm bắt đầu à, cao nửa ô ly và rộng là 1 phần 3 à, mình sẽ xác định một cái điểm ở đây à, đây là điểm đặt bút à, mình sẽ lướt lên trên một ô ly nhấn bút nhẹ rồi sau đó các bạn dứt lên điểm dừng bút là chính giữa ô ly nha các bạn rồi tiếp tục à, u Ờ, u thì điểm đặt bút cũng giống như Y à, mình xác định một điểm ừ. cao 1 phần 2 và rộng là 1 phần 3 bạn đưa cao lên trên luôn rồi mình sẽ một nét móc dưới à, các bạn lưu ý à, âm u à, chưa tới một ô ly độ rộng từ đây đến đây là 3 phần tư nha các bạn chưa đến một ô ly rồi đến năm ư à, cũng tương tự như vậy thì mình chỉ bỏ thêm do rau thôi rồi khi bỏ rau cho âm ư các bạn lưu ý là mình bỏ một bên nha đừng có bỏ đứng nha à, tới năm tờ à, điểm bắt đầu cũng giống như âm y rồi sau đó à, mình đặt bút nửa ô ly nữa là một ô ly rưỡi điểm dừng bút cũng là chính giữa nha bạn amper à, điểm đặt bút cũng giống như y rồi bạn kéo thẳng xuống là hai ô ly rồi nét thứ hai của amper là nét móc hai đầu đó các bạn à, mình đặt bút ngay chính giữa này à, và mình viết vào một nét móc hai đầu à, nếu viết quen rồi thì các bạn không cần dở bút lên mình có thể lướt luôn nha bạn bờ rồi đến âm y dài y dài cũng tương tự mình đặt bút giống như là âm y rồi sau đó mình sẽ viết thêm một nét khuyết dưới hai ô ly rưỡi À, đến gần hai ly mình cong qua nha các bạn rồi à, đến anh n à, à, các bạn lưu ý khi mà mình viết âm y á à, mình đừng có kéo hơi xuống là hai ly rưỡi nha mình kéo đến hai ly rồi mình sẽ cong mình viết lại cho các bạn xem nha này mình viết gần tới hai ly mình sẽ cong qua đến anh n à, anh N thì hơi khác với âm Y một chút à, điểm bắt đầu à, là từ lần kẻ ngang này xuống đây là khoảng 1 phần 3 à, và độ rộng của nó là nửa ô ly à, mình sẽ viết một nét móc rồi sau đó gắn vào một nét móc hai đầu rồi, tương tự như vậy chúng ta thêm một nét nữa là ra M và các bạn lưu ý là à, độ rộng của mỗi ne chữ là 3 phần tư ô ly à, như vậy thì khi mà các bạn viết xong chữ M á, là từ khoảng cách từ đây à, đến đây là một ô ly rưỡi là đúng à, 3 phần tư với 3 phần tư là một rưỡi đó các bạn à, từ đây đây là một ô ly rưỡi à, các bạn luôn nhớ là mỗi một nét hất lên của mình á, à, nó cao là nửa ô ly rộng cũng là nửa ô ly thì à, các bạn lưu ý chỗ này thì chữ của mình nó sẽ đều ở đây là 0,5 các bạn à, tương tự ở đây cao lên cũng là, là rộng qua cũng là 0,5 à, đến à, âm R à, âm R thì độ rộng cũng là à, chưa đến một poly nó là 3 phần tư thì các bạn sẽ xác định điểm bắt đầu ở vị trí này à, mình phải biết âm R à, nét thắt nó sẽ nằm bên trên là kẻ ngang các bạn à, khi qua rồi các bạn đưa bút xuống luôn xéo xuống luôn mình không hất ngược bút trở lên các bạn rồi đến âm sờ à, âm sờ thì à, đặc biệt một chút mình sẽ viết âm sờ với độ rộng là một ô ly vậy mình đặt bút ở điểm này tương tự nét thắt cũng nằm bên trên làn kẻ ngang rồi đây là tất cả chữ của nhóm 1 à, đây là chữ của nhóm 1 vậy thì bài 2 mình đã hoàn thành à, các bạn hãy luyện à, và sau đó chụp hình gửi lên trên nhóm à, và mình sẽ chỉnh sửa à, sau đó mình sẽ tiếp tục với bài số 3 các bạn à, xin chúc các bạn luyện thật là đẹp à, xin chào các bạn